Anh ta có gì tốt hơn tôi Anh ta có gì tốt hơn anh á Anh ta vốn dĩ đẹp trai còn anh thì đẹp hơn anh ấy Nhưng nghèo Anh Là đôi mắt luôn nhìn ngắm lên bầu trời Dù cô đơn vây quanh Luôn dõi theo mình em làm chiếc bóng của người yêu thương cứ ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương tựa như trước mắt những thật xa xăm cứ ôm thầm thương nhưng chẳng nên có vì đâu mỗi lúc ước nhìn lên cao nước mắt lại rơi lòng buồn biết bao người là ánh sáng chân trời xa xôi còn riêng tôi